بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì đêm nay inshallah chúng ta sẽ học về cái phần uh, fiqh tức là cái giáo luật về nhịn cha Ramadan như thế nào cho đúng để làm ra kiến thức chúng ta nên cần mỗi người phải biết đây là hòa chụp cho mỗi người đây gọi là fardun ain fardun ain tức là nhiệm vụ của mỗi người phải biết đó tại đây là một ruknun trong năm ruknun của Islam chúng ta mà người nào không làm đúng ruknun này thì cái sự nhịn chay chúng ta vô nghĩa mà giống như Nabi Muhammad sallam nói hadith do Bukhari Muslim ghi lại đó là chúng ta đã nghe rất là nhiều là Islam được xây dựng trên năm nền tảng năm ruknun câu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah dưới nhìn cái uh, salat và thứ ba là suyam zakat và hajj thì suyam là những trai để chúng ta cần phải biết ngày mai mai ngày mốt đây chúng ta sẽ bước vào nhiệm vụ của nó thì chúng ta mỗi người nên biết nó cái nào được phép làm cái nào không được phép làm cái nào wajib phải làm cái nào sunnah nên làm để chúng ta làm ở nhìn trai cho nó đúng thì ở đây nó có một số sách thì xong chút xíu cho chúng ta sẽ về tìm khảo gì tham khảo thêm thì thứ nhất á, sẽ nói về ờ, giới thiệu quyển sách này là quyển sách được tên là Al-Fiqh Mujassir Fi Dawin Kitab wa Sunnah là quyển sách về giáo luật đơn giản rút ra từ Quran và Sunnah của một tập thể ulama nổi tiếng của Ả Rập Saudi ghi lại và được in ấn ở trung tâm ấn lót của Ả Rập Saudi, Mali, Dương ờ, quốc uh, Malik Fahad thì đây là trích ra một phần trong cái quyển sách trong một quyển sách thì ờ, nói về chỉ nhìn trai thôi thì trước tiên đó chúng ta định nghĩa nhìn trai như thế nào gọi là nhìn trai mà chín 900 gọi là à, như thế nào gọi là nhìn trai thì nhìn trai nếu mà theo cái nghĩa của ngôn từ của Ả Rập là suyam á thì nghĩa là chúng ta kiên cử một vấn đề gì đó tức là không làm một vấn đề gì đó gọi là suyam theo tiếng của Ả Rập giống như không nói chuyện không làm một điều gì đó thì đó gọi là suyam theo tiếng Ả Rập còn như theo luật của Islam chúng ta đó suyam nhịn chay đó có nghĩa là nhịn ăn nhịn uống nhịn tất cả những gì làm hư sự nhịn chay giống như quan hệ tình dục hay là à, chích thuốc dinh dưỡng thì chúng ta sẽ biết từ từ nó từ bắt đầu từ khi mặt trời cái ánh rạng đông của chân của chân trời chân trời đông á, nó xuất hiện một cái vệt trắng cho đến khi mặt trời lặn hẳn cùng với sự định tâm của chúng ta vì Allah subhanahu wa ta'ala đó được gọi là sự giam nhịn chay còn nếu người nào chỉ nhịn ăn nhịn uống nhịn không không làm những cái điều mà haram mà lại không có định tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala đó không phải là sự giam đó không phải là nhịn chay cũng nhịn giống như ta nhịn từ sáng tới chiều cũng nhịn từ rạng đông cho đến mặt trời lặn mà lại thiếu đi cái định tâm không làm gì Allah ta'ala thì đó không phải là sự giam thì trong cái à, cái định nghĩa này nó có hai cái nền tảng quan trọng về cái cái nhịn chay nhịn chay nó có hai nền tảng quan trọng chúng ta cần phải làm thứ nhất là nhịn ăn nhịn uống nhịn làm những điều làm hư ớ, hư sự nhịn chay đó là thứ nhất thứ hai định tâm thì dưới từ chúng ta sẽ biết phân tích từ từ các về cái thứ nhất về các bằng chứng các bằng chứng là chúng ta không được phép ăn không được phép uống trong suốt cái thời gian chúng ta nhịn vào ban ngày thì trong Quran Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương Surah Baqarah ở câu 187 Allah ta'ala phán فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل bởi thế các ngươi, bây giờ các ngươi được phép chung trả với các nàng và hãy cố gắng tìm kiếm những gì mà Allah đã sắp đặt cho các ngươi từ con cái và hãy ăn uống thỏa thích vào ban đêm cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng đông tách rời khỏi sợi chỉ màu đen của nó từ đó các ngươi hãy hoàn tất việc nhịn chay cho đến màn đêm xuống đó là gì và ban đêm chúng ta được phép tự do ăn uống hay tự do làm bất cứ gì chúng ta thích giống như những ngày thường đến khi mà ánh rạng đông của chân trời đông á, nó có xuất hiện một cái dệt màu trắng khi mà trời đen tối cái giờ hệt màu trắng xuất hiện lúc đó là đã giờ bắt đầu là phải nhịn từ đó các người phải nhịn ăn nhịn uống nhịn những cái điều làm hư cho đến khi mặt trời nó lặn hẳn các người mới chịu phép trở lại ăn uống trở lại đó là cái luật mà Allah Taala bắt buộc chúng ta phải làm bây giờ định tâm giờ cái bằng chứng cho việc định tâm là chúng ta mỗi một người phải có định tâm nếu không có định tâm thì cái sự nhịn chay chúng ta nó vô nghĩa thì Nabi Muhammad sallam nói hadith Sahih Bukhari Muslim ghi lại từ Umar bin Khattab radhiyallahu anh Nabi Sallam nói innamal a'malu binniyat và innamal likulli imri'in ma nawa. Tất cả mọi việc làm nó được phân biệt bởi sự định tâm và mỗi một người dựa vào sự định tâm của mình mà Allah Taala quyết định theo sao. Tức là việc làm của mình á mình làm cái việc làm đó đó thì cái mình có coi Allah Taala xem cái định tâm của mình làm như thế nào. Nếu mình làm gì Allah thì đó là sự giam của Allah Taala. Còn nếu mà mình làm gì một người nào đó gì thiên hạ thì đó là sự nhân trai cho cái người đó hay là mình chỉ làm theo thở thích mình làm để cho người ta biết là gì mình không muốn làm khác mọi người mình không muốn cho mọi người biết mình không nhịn chay thì mình sẽ bị như thế dựa vào cái định tâm của mình thì định tâm rất là quan trọng thì từ thì, thì thầy sẵn đây nói định tâm như thế nào định tâm như thế nào chúng ta cần phải nói rằng là ngày mai nhịn cha Ramadan hay là ngày mai tôi như thế nào thì sự định tâm không và không chúng ta không cần phải nói ra lời mà chỉ cần chúng ta nghĩ trong đầu chúng ta làm cái gì thì đó được gọi là sự định tâm thí dụ ví dụ như ngày mai chúng ta bắt đầu ờ, ăn cơm nhịn tức là phải ăn cơm ớ tối nay ăn cơm nó gọi là suhur thì chúng ta thức dậy chúng ta ăn uống thì cái đó được gọi là định tâm đó cái đó được gọi là định tâm đó không cần phải nói là tôi nhịn cha tôi định tâm nhịn cha ngày ngày mai Ramadan vì Allah Taala không nói những cái lời đẻ đó mà chỉ cần chúng ta suy nghĩ như thế gọi là định tâm mà tất cả những việc lìa và đặt khác cũng tương tự như thế chỉ cần suy nghĩ trong đầu biết làm gì thì đó được gọi là định tâm mà chúng ta phải biết chúng ta làm đó cái gì nha còn nếu không thì nó sẽ mất đi cái cái cái cái cái sự nhìn của chúng ta ngày hôm đó về thứ hai cái điều thứ hai là về cái luật nhịn chay tức là nhịn chay là nó có bắt buộc hay là không bắt buộc mà bắt buộc bắt buộc như thế nào những ai bắt buộc thì cái luật nhịn chay thì nó là fardun đó là bắt buộc nhiệm vụ cho tất cả những ai trưởng thành thì những người nào đủ điều kiện sau đây thì mới là bắt buộc chàng trai thứ nhất là trưởng thành thứ hai đầy đủ lý trí tức là một trí óc bình thường thứ ba một sức khỏe bình thường không bị bệnh không gì hết và thứ tư đang ở tại quê hương nhà thì đó là những cái điều kiện bắt buộc một người người nào đủ hội tụ đủ những cái điều kiện đó bắt buộc người đó phải phải à, phải nhịn còn nếu không thì người đó đã rơi vào một cái điều hào rôm rất là lớn đối với Allah Subhanahu Ta'ala về các bằng chứng các bằng chứng cho việc chúng ta mới vừa nghe nãy thì Allah Ta'ala phát Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Này hỡi những người có đức tin, các ngươi đã được ấn định phải nhịn chay giống như những cộng đồng trước các ngươi đã bị bắt buộc tương tự như thế. Mong rằng qua việc nhịn đó đó các ngươi sẽ biết kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì cái cái sự nhịn chay đó nó làm chúng ta sẽ kính sợ Allah Ta'ala hơn tại vì không ai mà có thể nhịn chay cho tới chiều ngoại trừ sợ lo không ai có thể nhịn được cho tới chiều ngoại trừ sợ lo họ mới có thể nhịn tới chiều còn nếu như không sợ lo thì họ sẽ đi vào một nơi đó họ ăn nếu mà họ sợ thiên hạ thì họ sẽ có thể mua một thức ăn gì đó họ vô trong phòng họ hoặc họ thể đi qua chợ hoặc họ đi một nơi nào xa không không phải là người muslim họ tự do họ ăn luôn sau đó tới chiều họ trở về họ đấm nó masjid vẫn không ai biết họ nhịn chay thì cái sự nhịn chay đó nó mong rằng qua sự nhịn chay đó các ngươi biết sợ đó thì ý nghĩa nó rằng chỉ có người sợ Allah mới có khả năng nhịn chay cho tới chiều còn những người không sợ Allah không thể nào nhịn được tới chiều và một cái bằng chứng chứng kêu rằng những người mà chúng ta nghe hồi nãy điều kiện nãy phải nhìn ra Allah Taala nói ở câu kinh kế tiếp شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم tháng Ramadan là tháng thiên kinh Quran được mặc khải dựa vào đó mà phân biệt được thị phi trắng và đen và những ai đang ở tại quê hương mình bắt buộc phải nhịn chay trọn tháng tức người nào mà ở vào cái tháng Ramadan mà không đi đâu hết chỉ có nhà thôi mà đầy đủ sức khỏe là người bình thường đã trưởng thành rồi và chịp phải nhịn chay nguyên một tháng không được bất cứ lý do gì mà mà nghĩ còn về cái bằng chứng với hadith thì cái hadith đầu tiên hồi nãy Islam đã xây dựng trên năm nền tảng thì chúng ta đã nghe rồi còn nhịn chay đó thứ ba nữa là thể loại dân trai thì nó chia làm hai loại thứ nhất là dân trai hòa dịp và thứ hai là dân trai sunnah thì hôm nay chỉ nói về hòa dịp thôi tức là hòa dịp như thế nào thôi còn sunnah thì từ từ chúng ta sẽ về đây mà tạm tham khảo thì trong đây nó có ghi vấn đề thứ tư nữa là nói về cái ân phước của nhịn cha Ramadan thì nhân đây nói về một sơ một về cái hadith nói về cái ba la tức nói về cái ân phước cái giá trị của Ramadan thế nào thì chúng ta nghe hoài cái hadith Nabi Muhammad sallam nói Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai nhịn chay vào tháng Ramadan mà có thêm hai người nào làm đúng theo hai điều kiện này thì họ được ba la rất là lớn. Thứ nhất, họ nhịn chay Ramadan bằng cả niềm tin, tức niềm tin Allah Taala cho quy định như thế, người Muslim phải làm như thế. Họ là người Muslim, họ hài lòng chấp nhận cái việc làm đó. Họ làm bằng cách tin tưởng và hài lòng và chấp nhận một cách vui vẻ mà làm. Đó thứ nhất. Điều kiện thứ hai là họ vừa làm như thế rồi họ còn hy vọng hy vọng rằng qua cái việc làm này của họ đó Allah Taala sẽ cho họ một cái ân phước rất là lớn thì vừa hài lòng và vừa vừa kỳ vọng thì Allah Taala sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi đã qua cơ bị nói tất cả tội lỗi thì không phân biệt bất cứ tội lỗi nào cho dù chúng ta hãy nhớ lại từ đây từ thời điểm này nè cho đến khi chúng ta trở về trước chúng ta đó bao nhiêu tội chúng ta đã làm bao nhiêu tội chúng ta có thể không thì không thể nào liệt kê cho hết nhưng là vì nói nhịn cha như thế đó vừa tin vừa tin tưởng mà vừa hy vọng vào Allah xóa hết tất cả tội là đau hoàng thì chỉ cần như thế đã đủ để để chúng ta nhịn cha ra hoàn toàn chỉ cần như thế là đủ chúng ta nhịn cha ra hoàn toàn không cần phải nhiều thêm hadith nữa em chỉ cần một cái hadith này chúng ta đã gì kỳ vọng vào tội lỗi chúng ta đã sạch thì anh alhamdulillah mong rằng sau Ramadan chúng ta trở thành một tờ giấy thật là trắng trắng tinh bắt đầu là một cuộc đời mới về một cái hadith khác nữa thì Nabi Sallam nói Giới nghĩa là từ năm lễ năm giờ Salah từ Salah này đến giờ Salah khác từ ngày Trùm Ách này cho đến ngày Trùm Ách khác từ tháng Rong tuần năm này cho đến tháng Rong tuần năm năm tới cái khoảng giữa đó đó Allah subhanahu wa ta'ala xóa sạch tội lỗi cái khoảng giữa đó tức là hàng ngày nếu chúng ta hừng sáng xi ờ, chúng ta đứng dậy hành lễ Salah phát trợ, từ Salah phát trợ cho đến cơ hội chúng ta làm chiều xa dù sa gì đó Dù sa nói chuyện bậy hay là nhìn bậy hay là ăn uống bậy hay làm gì bậy đó Khi chúng ta đến hay là Salat Zuhur Allah Sala xóa đi cái khoảng từ gì Từ phát trời cho đến Zuhur Từ Zuhur cho đến Asr Cũng tương tự như thế từ áo cho đến mờ đẹp cũng tương tự hết từ mờ đẹp cho đến Isa tương tự rồi từ Isa cho đến giờ phát chợt cũng tương tự thế của ngày chụp mắt này tới đến ngày chụp mắt khác Allah Taala xóa rồi từ Ramadan này tới Ramadan năm năm tới cái khoảng đó Allah Taala xóa sạch nếu chúng ta làm đúng một cái một người Muslim thì chúng ta thấy cần phước chúng ta thế nào thì chỉ cần bấy nhiêu chỉ cần hai cái hadith này đủ để chúng ta kỳ vọng chúng ta chuẩn bị vào Ramadan tới đây chúng ta sẽ đóng một người hoàn toàn tinh khiết đối với sau khi chúng ta xong Ramadan còn về cái ý nghĩa của ý nghĩa của nhịn cha Ramadan thì à, ở đây nó có ba ý nghĩa này là ba ý nghĩa điển hình thôi nó có rất là nhiều ý nghĩa thứ nhất á, là nó tẩy sạch cơ thể mình nó tẩy sạch cơ thể mình tránh khỏi những cái dơ bẩn tức là những cái mà chúng ta suy nghĩ xấu về ờ, người thì kia những người xung quanh chúng ta hay là những suy nghĩ bậy bạ thì cái tháng rồng toàn là tháng để chúng ta tẩy nó đừng cho nó suy nghĩ những điều bậy bạ thứ hai nữa là kiềm chế bản thân chúng ta không ham muốn trần gian mà sẽ hướng về ngày sau nhiều hơn tại vì nhịn trai không phải là lợi ích của trần gian nào mà nhịn trai là hưởng ích của ngày sau kìa làm chúng ta giảm đi dục vọng của ham muốn của trần gian giảm đi những cái lo toan tính của trần gian mà kìm hãm mình cơ thể mình để mong rằng ngày sau phần thưởng nó vĩ đại hơn và ý nghĩa thứ ba là trong tháng nhịn cha Ramadan đó là tất cả mọi người đều ngang nhau hết người giàu cũng như người nghèo thì lúc đó người giàu đó sẽ cảm nhận được sự đói như thế nào tại vì trong những tháng thường họ không biết đói những người giàu tháng thường họ không biết đói tại họ chưa đói là họ đã đến giờ ăn rồi sáng là thức dậy là họ đã có gì thức ăn sáng đến trưa chút là có người chuẩn bị cơm trưa chiều là có bị cơm chiều thì tối cũng bị cơm tối thì họ chưa đói là họ đã có ăn rồi nhưng những người nghèo thì khác họ nhiều khi hừng sáng họ phải tới 12 giờ họ mới có thể ăn được một buổi sáng những người nghèo đói lắm nhưng đó là tháng rồi họ biết cái đói của những người nghèo họ sẵn sàng chia sẻ cái miếng ăn của mình cho người nghèo đó là ý nghĩa giá trị rất là lớn của Islam chúng ta trong những Ramadan bởi vì tháng Ramadan là tháng khuyến khích nên sau đó có khuyến khích nên cho thức ăn bởi vì là vì có thầy thì ulama nói tháng Ramadan là tháng thiên kinh Quran và tháng bố thí thức ăn ulama họ nói vậy tháng Ramadan là tháng đọc thiên kinh Quran và tháng bố thí thức ăn tại chúng ta sẽ cảm thấy đói và chúng ta sẵn sàng chia sẻ sự chúng ta không đói cho những người anh em nghèo khác thì tháng Ramadan nên bố thí rất nhiều càng nhiều càng tốt về chúng ta đi vào cái điều kiện điều kiện tức là người nào đủ hợp những điều kiện cho xây người này phải ớt tức là người nào đã hội đủ những cái quà chịp này đó người đó phải ớt mà người nào đã đủ điều kiện này rồi mà còn không chịu nhịn chay thì người đó sẽ chịu trách nhiệm trước Allah Taala vào ngày sau thứ nhất là người Muslim thì chỉ có người Muslim mới được phép ớt nếu mà không phải là người Muslim người đó ớt người đó nhịn chay sự nhịn chay họ vô nghĩa tức không bắt buộc người kafir nhịn Ramadan nhưng khi vào khi mà cái người nào mà đã giàu Ramadan người kafir ờ, mà vào Islam trong tháng Ramadan khi vào thì lúc đó mới bắt buộc anh ta nhịn thôi thứ hai là người trưởng thành người trưởng thành bắt buộc phải nhịn cha Ramadan bây giờ nói như thế nào gọi là trưởng thành trưởng thành bất cứ một đứa trẻ nào đó nó nó đã rơi vào những cái địa dấu hiệu sau đây thì đó là một đứa trẻ trưởng thành bắt buộc phải nhịn thứ nhất về độ tuổi con trai và con gái đúng 15 tuổi thứ hai là con trai con gái nó bắt đầu mọc những cái phần lông ở vào phần phần kính của nó nách hoặc là bộ phận sinh dục thứ ba là nó đã nằm mộng thấy tinh đối với con trai nếu là nằm mộng kêu là mộng ước xuất tinh đó còn đối với bé gái đó là chu kỳ kinh đầu tiên của nó và một cái dấu hiệu dường chung cho hai đứa là là thai cơ thể nó thay đổi giống như cái phần ngực nó phát triển đi hoặc là cái giọng của nó thay đổi đi thì đó là những dấu hiệu của những đứa trẻ đã trưởng thành có thể có những đứa trưởng thành trước 15 tuổi và có những đứa trưởng thành sau 15 tuổi thì đứa nào mà nó rơi vào những cái dấu hiệu vừa nêu hồi nãy đó thì đó là đứa trẻ trưởng thành bắt buộc phải nhịn cha Ramadan và bắt buộc phải hành lễ so lá và bắt buộc làm những gì mà Islam kêu làm giống như những người lớn khác đó là cái điều kiện thứ hai thứ nhất là Muslim thứ hai là trưởng thành thứ ba là người có đầy đủ lý trí tức là cái người có khối óc bình thường không bị khùng điên không bị lú lẫn không bị gì hết một người bình thường đó thì bắt buộc hòa chụp phải phải nhịn và các bằng chứng cho hai cái vừa nêu đó là hadith Nabi Sallallahu nói رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل là sẽ không bị bắt tội đối với ba loại người một trong ba loại người thứ nhất là trẻ em cho đến khi nào trưởng thành thứ hai là người khùng điên cho đến khi nào tỉnh táo tức trẻ em không có tội nó có làm gì làm Allah ta là không bắt tội nó nếu nó có chết dưới khi trưởng thành nó là người của thiên đàng và người khùng không bị bắt tội người khùng không bị bắt tội nhưng mà không phải là người chết gọi là người của thiên đàng không phải nếu khùng sau này Allah ta sẽ thử thách họ ở một sự thử thách khác nhưng mà trên trần gian này họ làm gì làm Allah không có tội họ thứ tư vấn đề thứ tư là sức khỏe người nào có đầy đủ sức khỏe bình thường không bị hoạn không gì hết bắt buộc phải nhịn bắt buộc phải nhịn giống như Allah Taala phán trong Quran فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر còn đối với ai bị bệnh hay là đi xa đi đường xa khỏi nhà đó thì phải nhịn cha bù vào những ngày khác và thứ năm là người đó đang ở tại quê hương mình tức người đó đang ở quê hương mình đang ở nhà mình thường trú ở nhà mình đó, thì người đó phải nhịn chay và các bằng chứng giống như cái chúng ta vừa nghe thì đó là năm bằng chứng thấy năm điều kiện của một người nam và một người nữ một người nam người nữ là thứ nhất là người Muslim thứ hai là đầy đủ lý trí thứ ba là trưởng thành thứ tư là đang quê hương nhà và thứ năm là không bị bệnh sức khỏe bình thường còn cái điều thứ sáu dành riêng cho phụ nữ điều thứ sáu này dành riêng cho phụ nữ là phụ nữ khi không có chu kỳ kinh không bị ra máu hậu sản thì lúc đó hòa chụp cô ta phải nhịn còn nếu như đang trong chu kỳ kinh hoặc đang ra máu hậu sản thì cô ta được phép tạm thời quản không nhịn trai nhưng phải nhịn bù sau đó đó là cái điều thứ sáu dành riêng cho phụ nữ mà thôi thì bây giờ chúng ta đi vào cái điều kế tiếp là xác nhận tháng Ramadan khi nào bắt đầu Ramadan và khi nào kết thúc Ramadan thì luật Islam chúng ta đó là mỗi một tháng chỉ có 29 ngày hoặc là 30 ngày thôi không hơn nữa 29 ngày hoặc 30 ngày thì nếu mà theo đúng là, là ngày mai chúng ta sẽ coi trăng tại ngày mai là ngày 29 ngày mai chúng ta sẽ coi trăng nhưng mà chúng ta Việt Nam mình không có cái ờ, máy móc gì để mà coi trăng thì bên nước ngoài ai cũng có để mà coi trăng hết nếu như đêm 29 chúng ta nhìn lên bầu trời mà thấy được trăng đó thì tất cả những người trong khu vực đó phải nhịn chay theo cái sự thấy đó còn nếu như ngày nào mà bị mây che đi ví dụ như mây trên trời là bị trời mưa hay là trên trời không thể nhìn thấy được mặt trăng thì ngày đó đó chúng ta không nhìn mà chúng ta sẽ cho rằng ngày hôm đó là ngày 30 của tháng tháng sa bàn này chúng ta sẽ dịch vào ngày hôm sau thì một cái thí dụ thực tiễn nhất chúng ta dễ hiểu hôm nay hiện tại giờ chúng ta đang ở ngày 28 nè ngày mai là ngày 29 ngày mai chúng ta nhìn trăng nếu ngày mai thấy trăng á, thì ngày mốt chúng ta sẽ vào nhịn Tiếc ngày mai Thế Trăng, tối mai gì hành lễ Salat Taraweh và ngày ăn cơm nhịn. Sáng mốt chúng ta bắt đầu nhịn thứ bảy. Còn nếu như chúng ta không thấy trăng vào ngày mai thì chắc chắn rằng thứ bảy thì chủ nhật chúng ta sẽ nhịn. Tại vì Islam chúng ta chỉ có 29 ngày hoặc 30 ngày thôi chứ không có hơn nữa. Chứ không có 28 ngày cũng không có 31 ngày. Thì đó là cái cách xác định khi nào bước vào Ramadan. Và cái bằng chứng cho cái việc đó đó là Nabi Sallam nói hadith Iza ru'aytumuhu fasumu Khi nào các ngươi nhìn thấy lưỡi liềm của tháng Ramadan thì các ngươi hãy nhịn Khi nào bắt đầu thấy lưỡi liềm của tháng Ramadan thì chúng ta sẽ nhịn liền Và cái tháng Ramadan nó kết thúc cũng vậy Khi nào mà chúng ta thấy được cái lưỡi liềm của tháng Shawwal là chúng ta chúng ta xả còn về số còn về bao nhiêu người thấy mới được mới công nhận cái lời nói đó xác nhận bước vào tháng Ramadan chỉ cần một người thôi xác nhận là tháng Ramadan đã bắt đầu chỉ cần một người hoặc là một nhóm người nào đó giao cho hình dụ nhìn mặt trăng ví dụ như ban đại diện chúng ta Việt Nam thì ban đại diện thì chẳng hạn thì nếu mà họ thông báo ngày mai nhìn thì chúng ta sẽ nhịn theo họ hay là chúng ta cho một người nào đó đáng tin cậy về cái sự có có kinh nghiệm về nhìn trăng á, chúng ta giao cho họ nếu mà người đó nhìn thấy nói rằng tôi đã thấy trăng thì chúng ta nghe theo lời người đó bằng chứng bằng chứng là ông ờ, Ibn Umar ông ta nói tôi đã báo với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tôi đã nhìn thấy trăng và Nabi đã nhìn trai và Nabi đã ra lệnh mọi người nhìn trai theo thì xác nhận bước vào tháng Ramadan chỉ cần một người đáng tin cậy là đủ nhưng mà khi kết thúc tháng Ramadan thì cần phải hai người khi mà xác nhận là cũng đến ngày thì khi chúng ta nhìn tới ngày 29 của tháng Ramadan nhiệm vụ chúng ta cũng phải nhìn trăng nhìn trăng coi coi nó đã hết tháng hay là chưa hết tháng thì lúc đó cần phải xác nhận của hai người nếu mà hai người đồng nhìn thấy đã thấy trăng của sầu hoành thì chúng ta ngày mai là ngày roi dạ ngày mai là ngày ít của chúng ta còn nếu không chúng ta tiếp tục nhận ngày 30 là ngày cuối cùng nó cũng tương tự như vậy rồi bây giờ tới vấn đề định tâm lần này mới quan trọng khi nào bắt đầu định tâm và khi nào không định à, và khi nào gì chúng ta định tâm được hay là người nào đó ngủ quên lỡ, lỡ ngủ quên mà chưa định tâm người đó phải làm thế nào hay là ngủ một giấc tới sáng ngủ thức dậy là nghe dàn rồi chưa ăn chưa uống gì hết điều đó phải làm sao thì chúng ta cần phải đi đó thì trước tiên định tâm là một cái hòa chụp bắt buộc người đó phải nhịn giống như chúng ta nghe hadith hồi nãy này bị nói là mọi việc làm bắt nguồn và được tính tách được tính bằng cái sự định tâm và một hadith khác này bị lâm nói man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah ai không mà phân biệt được rõ ràng cái sự định tâm của mình trước khi cái ánh rạng đông xuất hiện thì sự nhìn trai người đó vô nghĩa thì nó như thế nào đối với người nào đối với người nào nhịn chay hòa chụp hòa chụp thôi giống như nhịn chay Ramadan nhịn chay chuộc tội hay là nhịn chay mà nguyện nhịn chay thì những cái đó là những cái hòa chụp phải nhịn thì những cái hòa chụp đó đó thì chúng ta cần phải định tâm trước khi cái à, giờ azan bắt đầu trước khi trước khi azan tức là ngày ban đêm này chúng ta bắt đầu định tâm ngày mai nhịn đi như thế là được còn nếu chúng ta không nói như vậy không biết như vậy thì ngày mai sự nhịn chay chúng ta cho nên vô nghĩa nhịn mà không được ờ, gì được công nhận là nhịn hàm độc chúng ta hiểu không ạ à? chúng ta phải định tâm vào ban đêm tức là ban đêm là khi sau khi giờ của mờ đẹp đó được tính là đêm rồi đó chúng ta được phép sau khi azan mờ đẹp chúng ta được phép định tâm cho đến cho đến giờ ăn cơm cho đến giờ azan của buổi gì phát chờ ngày hôm sau của buổi sau đó khoảng thời gian rất là dài bất cứ lúc nào chúng ta muốn định tâm chúng cũng được hết đó là quà chẹp thôi còn nhưng mà định tâm sunnah thì nó lại đơn giản hơn thí dụ người nào muốn ngày mai nhịn chay sunnah thứ hai thứ năm hay một ngày sunnah rồi đó thì không cần phải định tâm trước hết thức dậy sau khi hành lễ lát hết trò xong xuôi mà vẫn chưa ăn uống với điều kiện là vẫn chưa vẫn chưa ăn chưa uống chưa làm bất cứ gì mà làm hư sự nhịn chay ngày hôm đó kể từ sau khi azan đó cho đến 7 giờ sáng đi chẳng hạn chúng ta có định muốn nhịn chúng ta được phép giúp cho nhịn hay tới 10 giờ trưa 10 giờ sáng chúng ta vẫn chưa ăn chưa gì hết mà chúng ta muốn nhịn vẫn được phép nhịn sunnah chúng ta được phép định tâm bất cứ lúc nào vào ban ngày miễn sao chúng ta chưa ăn chưa uống gì thời gian trước đó còn quà chụp còn mà nhìn cha quà chụp chúng ta phải định tâm vào ngay ban đêm nếu mà người nào đã đến giờ phát chợt rồi mà vẫn chưa định tâm thì sự thì anh sự gì anh ta không được công nhận định tâm em đó một trường hợp ngủ quên thí dụ như chưa thí dụ như là ngày hôm nay chúng ta quên định tâm thì chúng ta ngủ ta nói sẽ thức gì ăn cơm sáng hay là chúng ta không định tâm gì hết chúng ta ngủ chưa có nói rằng ngày mai nhịn chúng ta ngủ, ngủ thức dậy ngày mai dàn hết trật thì chúng ta phải làm sao không nhịn hay nhịn qua trời phải nhịn cho dù chưa định tâm cũng phải nhịn ngày hôm đó tạ rong toàn là tháng không được phép ăn vào ban ngày người nào ở tại quê hương đầy đủ điều kiện mà không có gì, gì không có bất cứ lý do gì hết là không được phép ăn vào tháng Ramadan vào ban ngày ăn là haram thức ăn vào tháng Ramadan vào ban ngày trở thành haram giống như chúng ta ăn những cái haram vào những ngày thường mà cái sự haram còn nguy hiểm hơn nữa nhưng người đó phải nhịn nhưng mà định tâm hôm đó không công nhận bắt buộc anh ta phải nhịn bù vào ngày hôm đó nhưng ngày hôm đó anh ta vẫn phải nhịn em anh ta phải nhịn nhưng mà người nào mà lỡ ngủ quên nói rằng là gì mình sẽ thức dậy ăn cơm nhịn nhưng mà lỡ ngủ quên tới sáng thì đó đã nhịn rồi đó, đó đã định tâm rồi đó em trừ khi người nào không nói gì hết người nào nói ngủ đi 4 giờ thức dậy ăn cơm nhịn, ăn cơm nhịn nhưng mà ngủ luôn cho tới azan chúng ta đã nhịn đã định tâm rồi đó chúng ta định tâm rồi đó đừng có lo đã định rồi đó em. nhưng một cách đơn giản nhất để chúng ta định tâm đó thì rồi là mà nói chúng ta định tâm ngay ngày đầu tiên đó chúng ta nói định tâm cho tháng rong toàn cái gì là vô tư chứ là vô rong toàn nói định tâm nhịn cha rong toàn nguyên một tháng rồi chúng ta nhịn nguyên một tháng khỏi cần phải nói mỗi đêm mỗi ngày nhưng mà tốt nhất nên nói mỗi đêm đó theo lời mẹ, tốt nhất thì nói mỗi đêm còn người nào sợ chỉ cần nói ngày đầu tiên thôi xong là cứ ăn uống ăn uống sau đó chúng ta nhìn cho dù ngủ cho đến thế nào cũng gì vẫn nhìn được là có hai cách định tâm định tâm nó có hai cách thứ nhất chúng ta định tâm vào ngày đầu tiên của tháng chúng ta nói rằng chúng ta định tâm nhịn chay nguyên một tháng Ramadan là chúng ta không cần phải lặp lại sự định tâm đó cho dù nửa tháng sau chúng ta vẫn được vẫn còn định tâm để định tâm ở ngày đầu tiên rồi còn người nào định tâm mỗi ngày tức là ngày hôm nay định tâm ngày mai nhịn ngày mai định tâm ngày mốt nhịn ngày mốt tâm ngày sau nhịn cứ như thế đấy thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc làm kia nhưng mà nó lu bu nó sợ quên quên một cái là chúng ta sẽ mất đi cái nhìn đó Allah biết được rõ ràng như thế chỗ này như thế nào rồi đó là những cái cái chương đầu tiên về định nghĩa và những cái điều kiện bây giờ chúng ta vào cái phần thứ hai những ai được phép ăn uống trong tháng Ramadan những ai được phép ăn uống trong Ramadan thứ nhất là những người bị bệnh và những người già ví dụ những người nào bị bệnh hoặc những người già không thể nhịn thì những người đó được phép ăn uống cho nó hoàn toàn nhưng bệnh đây nó có hai loại bệnh thứ nhất là bị bệnh bình thường giống như bị cảm mạo hay là bị sốt hay là bị những cái bệnh đơn giản thôi thì những người bệnh đó đó nếu có khả năng nhịn thì họ nên nhịn và sự nhịn của họ có giá trị còn họ không nhịn họ được phép họ được phép ăn uống cho đến khi hết bệnh họ nhịn bù lại ngày hôm đó em đó là người bệnh thứ nhất loại bệnh thứ hai là đối với người bệnh không có khả năng không khỏi giống như người bệnh nan y đi hay là bệnh đau có người bệnh đau bao tử mà bị loét bao tử hay là viêm bao tử gì mà bác sĩ nói không thể nhịn được đó thì những người đó là kêu là bệnh không thể nhịn rồi đó thì những người đó hay là những người già nữa những người cao tuổi 90 tuổi hoặc là hơn nữa không thể nhịn thì những người đó được phép miễn nhịn miễn nhịn tức là không nhịn không nhịn trong rau hoàn toàn cũng không nhịn ngoài rau hoàn toàn luôn là họ được phép miễn nhịn nhưng đổi lại đổi lại họ phải nhịn bù họ phải xúc thức ăn bù tức là họ phải thay thế bằng thức ăn là cái thức ăn cái cái số định lượng thức ăn mà họ thay thế đó là một kg hai gạo tức là một kg hai theo cái thức ăn của địa phương đó thì ở Việt Nam chúng ta đa số là thức ăn chính chúng ta là gạo thì mỗi một người nào già những người bị bệnh không thể nào nhịn được được phép miễn nhịn thì người đó phải nhịn bù Đấy, người đó phải trả thức ăn bù mỗi một ngày cho một người nghèo với một số lượng gạo là một kg hai thì cái bằng chứng cho cái việc làm đó đó là ở trong Quran Allah Taala ngay từ cái đầu ờ, là mặt khải đầu tiên về, về bắt buộc nhịn chay đó thì Allah Taala cho lựa chọn người nào muốn nhịn chay thì nhịn người nào muốn xuất thức ăn thì thì xuất thức ăn nhưng mà Allah khuyên khích nên nhịn đó là cái lần đầu tiên nhịn chay bắt buộc xuất nhưng sau này thì Allah Taala trở nên hòa chụp bắt buộc phải nhịn chay thì những người nào bị bệnh thì được phép đi vào cái trở lại đầu tiên là xuất thức ăn và đó là việc làm của Sahabat của ông Anas cái người hầu của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ông ta ở một hai năm cuối đời của ông ta đó, ông ta không có khả năng nhịn và ông ta đã xuất thức ăn thay thế đã được ghi được sẽ buộc sếp đi ghi lại và cái thứ hai nữa là ông Ibn Abbas ông ta cũng nói tương tự như vậy những người già không có khả năng nhịn thì người đó phải xuất thức ăn thay thế còn thứ hai cái điều kiện thứ hai cái người thứ hai được phép được phép ăn uống trong tháng Ramadan là người đi xa giống như ở đây đi chúng ta đi Sài Gòn đi buôn bán Sài Gòn hay đi công chuyện Sài Gòn hay đi đâu xa nữa thì chúng ta được phép lựa chọn muốn ăn thì ăn muốn nhịn thì nhịn tùy ý chúng ta nếu mà nhịn thì chúng ta sẽ khỏi nhịn bù vào ngày vào những ngày khác còn nếu chúng ta ăn uống thì chúng ta phải nhịn bù chúng ta được quyền lựa chọn thì ở đây là mẹ họ mới có phân tích với nhau đối với người nào mà đi đường một sự dễ dàng đó tức là đi đường mà không cảm giấy mệt mỏi như xưa ngày xưa đi thì họ phải thức sớm chuẩn bị này kia phải đi bộ rất là tốn hao sức lực thì những người đó không nên nhịn tại vì rất là mệt còn những thời nay thì ngược lại nó rất là dễ dàng tất cả mọi chuyện đều dễ dàng hết chỉ cần ngồi lên là sau đó là bước xuống là chúng ta đã tới nơi không cần phải tốn công tốn sức gì hết thì nếu nếu có dễ dàng vậy nên gì có thể nhịn thì nên nhịn chúng ta nên nhịn để khỏi phải bù ở ngày sau còn nếu không chúng ta muốn được không nhịn gì vẫn được còn đối với người cái khoảng cách như thế nào mới được phép khoảng cách như thế nào xa bao xa mới được phép là rơi vào cái sự dễ này thì theo sách này tôi là mẹ nói ít nhất phải 80 cây số tức là những người nào được phép rút gọn cái hành lễ số lá của mình đó tức người nào mà rời khỏi nhà mà được phép rút gọn lễ số lá thì được phép gom lễ số lá lại thì người đó được phép không gì không nhịn nếu không nhịn luôn còn đối người nào đi khoảng thời gian ngắn hơn thì anh ta vẫn chưa có được phép về cái giới hạn cho phép bắt buộc phải nhịn quả chụp giống như đây Long Xuyên nó chỉ mới cái 60 cây số thôi thì vẫn chưa được phép mà phần phải hành là lá đủ giờ đúng đúng giờ và đủ và được bắt buộc phải phải nhịn tay đây Long Xuyên chưa đủ 80 cây số em chỉ có hơn nữa thôi hút Long Xuyên qua bên và bờ dòng cống kia hay xuống tới Cần Thơ vậy đó thì anh ta mới gọi là sa phết còn thứ hai nữa sao phết như thế nào đi đường như thế nào mới được phép nhịn chứ không phải đi ra sao phết là nhịn người nào mà đi rời khỏi nhà sao phết với một mục đích xấu giống như rời khỏi nhà muốn đi xem những cái gì làm những gì haram đi chẳng hạn muốn đi xem ca nhạc hay muốn xem một cái cầu thủ bóng đá hay là muốn xem một cái nghệ sĩ nào đó thì những cái đó đó sao phết đó, dù anh ta đi tới sài gòn hay là anh ta đi xa hơn sài gòn nữa thì những cái đó gọi là sao phết mạ suy cho nên là mẹ họ không cho phép không cho phép rút ngắn lễ lá, không cho phép gom lễ lá và cũng không cho phép không nhịn bắt buộc qua wajib phải nhịn cho dù có đi xa hay là người nào lợi dụng sa phết giống như có một số người họ không muốn nhịn trong tháng Ramadan mà họ lợi dụng Ramadan để họ đi du lịch họ muốn đi du lịch trong tháng Ramadan để họ khỏi phải nhịn thì nếu người nào có mục đích đó qua wajib phải nhịn tại cái mục đích là mục đích xấu trừ khi người nào có công chuyện đi thôi ví dụ như có công chuyện phải đi bắt buộc phải đi chứ trong lòng không muốn đi thì những người đó đó thì họ được phép muốn nhịn thì nhịn không thì không hoặc là những người làm tài xế taxi hay là những người tài xế lái xe khách giống như việc làm của họ là tài xế lái đây Sài Gòn tuyến tuyến đường xa thì nhiệm vụ của họ rồi thì những người đó được phép không nhịn được phép không nhịn tại nhiệm vụ của họ là lái xe đi về họ những người đó công việc của họ đàng hoàng họ thì không sao còn những người nào những mục đích khác á, thì đó là haram họ về cái bằng chứng cho cái việc mà đi đường chúng ta không nhịn á, thì có rất nhiều trong Quran thì chúng ta nghe nãy giờ rồi còn về hadith thì có một người hỏi sahabat bạch có có một uh, bạch hỏi này bị chứ thưa này bị vậy chứ khi tôi đi đường có quà chụp tôi nhìn hay không thì này bị Salam nói nếu như anh muốn thì anh nhịn còn nếu không thì anh không nhịn tức là chúng ta được phép lựa chọn nếu chúng ta đã đi đường rồi thì chúng ta có quyền lựa chọn nếu dễ dàng chúng ta nhịn còn không dễ dàng chúng ta không nhịn điều thứ hai đối với một số người khi đi đường quà chụp anh ta phải phải xả chai giống như số người nói tôi đi đường nhưng mà tôi có sức khỏe tôi muốn nhịn thì có một số người quà chụp anh ta phải xả chai khi anh ta đang đi đường có một ờ, có một lần là bị sai lâm gặp một vị sahabat ông ta đứng ở ngoài nắng mọi người vô xung quanh ông ta vậy thì đại bị hỏi chứ chuyện gì xảy ra thì người ta mới nói ông ta đang nhịn chai thì là bị mới nói không phải cái sự ngoan đạo là cái việc nhịn chai khi đi đường tức là không phải mình thể hiện cái sự ngoan đạo của mình là mình nhịn chai khi mình đi đường đó là ngoan đạo không phải mà ngoan đạo là gì mình làm sao cho mình gì cơ thể mình nó khỏe mình làm theo những gì mà Allah cho phép dễ dàng đối với mình đó mới gọi là ngoan đạo sự ngoan đạo là sự làm theo khuôn khổ của Islam cho phép mới gọi là ngoan đạo chứ không phải sự ngoan đạo là ép bản thân mình làm những gì mà bản thân mình không thể làm được thì đó không phải là ngoan đạo thì những trường hợp mà đi đường mà chúng ta giống như trời quá trời nắng đi nắng đến nỗi mà không thể nào mà kiềm chế được thì chúng ta nên ăn uống bình thường để cho có sức khỏe hoặc là chúng ta làm công việc mà chúng ta nhịn nữa mà chúng ta công việc sẽ mất đi hiệu quả thì chúng ta nên ăn uống đi tại chúng ta đang đang được phép giảm miễn thì chúng ta nên ăn ăn uống bình thường để làm một công việc có hiệu quả sau đó quay trở về nhà chúng ta nhịn bù là những ngày khác Islam cho phép mà chứ không phải mà sự ngoan đạo nói ờ, tôi Muslim tre tháng ramadan tôi tôi phải nhịn không phải đó là những người không hiểu biết về cái Islam mới như thế điều nữa là đối với phụ nữ là khi phụ nữ bắt đầu chu kỳ kinh thì cô ta không được phép nhịn hay là phụ nữ sau khi sanh nở không được phép nhịn thí dụ thí dụ phụ nữ vào uh, nhịn chay từ buổi sáng cho đến giờ gần đến giờ mờ đập chỉ còn một hai ba phút đồng hồ đó là đến giờ xả rồi nhưng mà bắt đầu máu chu kỳ nó bắt đầu liền ngay lúc đó chỉ cần bắt đầu trước khi giờ mặt trời lặn vài giây thôi không cần nhiều trước vài giây thôi hư sự nhân trai ngày hôm đó ngày hôm đó không tính ngày hôm đó không được tính bắt buộc phải nhìn bù nhưng đừng có lo Allah dẫn cho ân phước của ngày hôm đó Allah cho cái barakat để cho ân phước của ngày hôm đó nhưng không công nhận ngày hôm đó để nhịn mà ngày hôm đó thiếu bắt buộc phải nhìn ngày hôm sau thứ hai già cô ta đang trong chu kỳ trước khi giờ trước khi cánh rạng đông xuất hiện mà bắt đầu sạch kinh tức là trước giờ rạng đông xuất hiện á thí dụ như là giờ đám đông là nó 4 giờ 4 ờ, giờ 20, hiện tại chúng ta ở đây là 4 giờ 21 phút đi chẳng hạn thí dụ giờ đám đông là 4 giờ 21 phút là vô giờ đó là giờ nhìn bắt đầu của chúng ta nhưng người phụ nữ sạch kinh bắt đầu 4 giờ 4 giờ 20 phút 30 giây đi hay là 45 giây đi tức là trước đó vài giây đó mà cô ta sạch kinh qua trời phải nhịn ngàm đó qua trời phải nhịn còn sau khi định tâm nhịn chúng ta phải định định tâm nhịn sau đó tắm rửa lại sau đó định tâm nhịn liền khi vừa sạch kinh rồi sau đó tắm rửa bước vào hành lễ lá và nhịn trai tới chiều chúng ta phải về nhắc những người gì những người phụ nữ chúng ta là phải biết cái điều này khi đã hư xuất kinh có kinh trước khi mặt trời lặn hư nhịn trai ngày hôm đó phải xả trai liền ăn uống liền liền hôm đó đi và khi bắt đầu sạch kinh trước khi mặt trời về cái ánh rạng đông xuất hiện qua phải nhịn ngày hôm đó nếu không cho chịu xa nếu xong phải mang tội với Allah ngày hôm đó bởi vì cái luật này chúng ta cần phải biết đó để về chúng ta truyền lại cho những người khác và đối với nam cũng vậy hay là nói với những người mà bị chùa nuột có một số người nói rằng tôi bị chùa nuột tôi chưa tắm tôi không định tâm nhịn trai, đó là sai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có hadith Aisha nói Nabi đã định tâm nhịn chay trong lúc Nabi bị chùa nuột sau đó Nabi tắm rửa Nabi mới hành lễ Salah Nabi đã định tâm nhịn chay Ramadan đó nha Nabi định tâm nhịn chay Ramadan trong lúc Nabi đang bị chùa nuột sau đó Nabi tắm rửa Nabi bước ra ngoài hành lễ Salah tức là gì cái chùa nuột á nó không phải là cái điều kiện để chúng ta được phép nhịn hay là không được phép nhịn nó nằm ngoài cái sự nhịn chay nó không liên quan đến chùa nụp bây giờ nó liên nó, nó rời nhau thì chúng ta có bị chùa nụp hay không bị chùa nụp chúng ta vẫn được phép nhịn và hòa chụp phải nhịn điều kế tiếp thứ tư là những người trong số những người mà được phép miễn giảm không nhịn đó là người phụ nữ đang mang thai hoặc là phụ nữ đang cho trẻ bú thì người nào phụ nữ đang mang thai và đang cho trẻ bú sợ rằng mình nhịn ảnh hưởng đến bào thai của mình hoặc mình nhịn sẽ mất sữa con mình nó sẽ không không đủ sức khỏe thì hai loại người đó được phép giảm không nhịn vào tháng Ramadan nhưng sẽ nhịn bù vào những ngày vậy và những ngày khác của tháng còn nếu mà sợ ảnh hưởng sức khỏe đến con mình nữa đó thì chỗ này nó có hai điều nghe chúng ta nên nhớ thứ nhất là gì sợ ảnh hưởng đến bản thân mình và sợ ảnh hưởng đến con mà người nào sợ ảnh hưởng đến con mình nữa đó thì tức là thứ hai là vừa cơ thể mình vừa cơ thể đến con mình thì người đó phải thứ nhất ngoài cái nhiệt nhịn bù cho lợi còn phải xuất thức ăn còn phải xuất thức ăn cho cái ngày cho cái ngày nhịn đó thì theo cái sách này đó là ghi như vậy em tức là mình sẽ ảnh hưởng đến bào thai hay sẽ ảnh hưởng đến con trẻ của mình đó, thì được phép ăn uống bình thường nhưng sau này mình nhịn bù thì mình phải sức thức ăn nữa tức sức thức ăn là cái phần thức ăn giống như nghe nãy là một kg hai gạo và điều cái tiếp những điều làm hư những điều làm hư sự nhịn trai tức là chúng ta đang ở rơi vào những trường hợp sau đây sẽ hư ớt thứ nhất là cố ăn uống cố tình ăn uống giống như chúng ta biết hôm nay là nhịn mà chúng ta vẫn ăn uống khi chỉ cần chúng ta nuốt một chút xíu thôi cho dù cái cái thức ăn đó nó là hà lan hay là hà rơm hay là nó là chất có lợi hay là không có lợi đều hư hết kể cả chúng ta nuốt sắt nếu chúng ta nuốt sắt vô bụng á vẫn hư á sắt nó không có lợi gì chúng ta chứ nhưng mà chúng ta nuốt vô bụng cố tình nuốt nó hư bất cứ những cái gì mà từ bên ngoài mà đưa vào trong cơ thể chúng ta vào bên trong đó cho dù nó có lợi hay là nó không có lợi đều hư sự nhìn trai chúng ta không phân biệt có lợi hay không lợi còn về nước miếng chúng ta thế nào nó được tính là bên ngoài không thì nước miếng là những gì thuộc trong cơ thể chúng ta chúng ta được phép nuốt chúng ta đang nhìn trai được phép nuốt nước miếng từ sáng cho tới chiều bất cứ lúc nào muốn nuốt vẫn được không có cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy rất là nhiều là đi phun nước miếng thì chúng ta đừng bao giờ làm gì làm gì chúng ta mệt sức khỏe chúng ta thôi tại vì cấm những thức những cái gì bên ngoài cơ thể đưa vào bên trong cơ thể nước miếng chúng ta đâu phải nằm ngoài cơ thể chúng ta đâu nước miếng không phải nằm ngoài cơ thể chúng ta mà nằm bên trong cơ thể chúng ta chúng ta được phép nuốt vào chúng ta muốn nuốt thì nuốt chúng ta muốn phun thì phun quyền chúng ta nhưng chúng ta được phép có một số người cứ phun qua hoài hoài từ sáng tới chiều cứ phun hoài nếu chúng ta phun hoài chúng ta sẽ không có sức tới chiều đâu và đặc biệt trời nắng nữa làm sao chịu nổi cuốn họng đã đang không uống nước mà còn phun nước miếng ở ngoài nữa thì chúng ta sẽ rất là gác trung học được phép uống nước tự do trừ khi chúng ta muốn phun thôi chỉ có đờm chỉ có đờm chúng ta biết đờm á, thì nó là khác đờm là nó từ trong cơ thể chúng ta nó ra nó ra ngoài khi nó đã lên nó còn nằm ở đây chúng ta được phép nuốt xuống nè nằm ở cuốn họng á, được phép nếu mà dằn được cho nó xuống lại thì cho nó xuống còn khi nó ra tới miệng rồi hòa chẹp phải nhả đó khi mà đờm nó ra tới miệng hòa chẹp phải nhả chúng ta nuốt vào hơi ớt nó đó là làm còn nước miếng thì nó là khác nó là thường tại nước miếng là cái tuyến nước bọt làm cho cuốn họng chúng ta nó, nó, nó lưu thông còn nếu mà chúng ta cắt nó thì cái như là chúng ta sẽ không thể nào nói chuyện được thì chúng ta nên nhớ nên lưu ý là gì được phép thì cái bằng chứng là Allah Taala cao kinh đầu tiên Allah Taala không cho phép ăn uống vào ban ngày Ramadan còn trường hợp là người nào đang nhịn mà quên đi quên hôm nay mình nhịn mình ăn thí dụ ngủ giấc thức dậy theo thói quen là thức dậy là múc cả nước uống hay là thói quen thức dậy cái có cái bánh gì đó là nhai đó là thói quen bình thường hàng ngày đi nhưng vô đồng đòn cũng vậy quên ngủ thức dậy cái múc cả nước uống uống cho một ca cái ừ nay nhịn ta vậy chứ làm sao thì nếu chúng ta đang uống mà chúng ta nhớ rằng chúng ta nhịn chúng ta ngừng liền hoặc chúng ta đang uống một người nào nói ô hôm nay nhịn mà thì chúng ta ngừng liền thì cái những gì mà những gì mà đã nuốt rồi đó chúng ta xuống còn những gì còn trong miệng nhả ra những gì đã nuốt rồi thì Nabi Salam nói đó là cái ân sủng Allah dành riêng cho con người đó Nhà vì nói người nào mà đang nhịn chay mà lỡ ăn lỡ uống thì cứ việc nhịn tiếp tục cho tới chiều những gì đã ăn đã uống là bài cái ân sủng Allah dành riêng cho người đó ba rau cách đó là ba rau cách riêng cho ngày hôm đó, đó. À, người ta nhịn hết mà mình vẫn được ăn vào ngày hôm đó thì ba rau cách của mình rất là lớn ngày hôm đó em chúng ta phải nhịn tới chiều nhưng khi chúng ta đã nhớ hay là người ta nhắc mình phải nhả nghe mà mình cố ý là mình hư rồi cái điều thứ hai làm hư sự nhìn trai đó là quan hệ giao hợp gian quan hệ vợ chồng thì bất cứ một người nào quan hệ vợ chồng vào ban ngày Ramadan hư sự nhìn trai mà một cái hình phạt rất là lớn đối với người nào vi phạm người nào mà lỡ quan hệ tháng Ramadan thì thứ nhất thì người đó phải tao bạch thứ nhất phải tao bạch thứ hai phải cầu xin Allah Taala tha thứ thứ ba phải nhịn chai bù ngày hôm đó vào ngày khác và thứ tư phải chịu một hình phạt nặng nề một hình phạt rất là nặng đối với những người nào vi phạm thì có một hadith Nabi Salam uh, ờ, đang ngồi với Sahabat có một người đàn ông chạy đến ông ta nói thưa Nabi chết tôi rồi thưa Nabi Nabi hỏi chuyện gì thì ông ta nói tôi lỡ quan hệ với vợ tôi vào ban ngày Ramadan thì Nabi nói anh có thể uh, có nô lệ phóng thích không tức là có nô lệ phóng thích để mà chuộc cho cái tội anh vi phạm đó không thì ông ta nói không có thưa này bì thì bị mới hỏi tiếp chứ vì anh có khả năng nhịn chay hai tháng liền không thì là ông ta mới nói không thưa này bì nhưng có rì qua giá đường gì khác đấy thưa này bì tại vì tôi không kiềm chế cũng tại vì nhịn chay tôi không kiềm chế nổi còn nếu mà này tôi nhịn chay thêm hai tháng làm sao tôi chịu nổi nghe không chỉ vì nhịn chay nên tôi mới vi phạm đó đó còn nếu nhịn chay hai tháng làm sao tôi có khả năng thì là bị hỏi chứ vậy chứ anh có thể xuất thức ăn cho 60 người nghèo không tức là 60 phần cho 60 người nghèo thì ông ta nói không thể như này bị thì ba điều đó không thể rồi thì là bị ngồi yên lặng một lát sau có một người đem cho là bị một chậu trở lại thì là bị mới nói cái đâu rồi người hồi nãy đâu rồi thì ông ta nói tôi đây thưa này bị thì nói anh hãy đem cái này đi phát cho những người nghèo đi thì ông ta mới nói cho ai nè bị cho những người nghèo hơn tôi hả tôi xin thề với ló trong khu vực này không ai nghèo hơn tôi nữa <laughs> thì là bị nghe là bị cười này bị cười là thấy luôn cái hàm răng của này vì này vì nói dạ anh đem về pháp cho con cái coi vợ vợ định anh ăn thì đối với người nào lỡ quan hệ vi phạm cái tội đó thì nó phải thứ nhất phóng thích một nô lệ mà ngày nay nô lệ chắc là không có rồi thì vào thứ hai này là làm theo thứ tự chứ không có, không có lựa chọn nghe làm theo từ trên xuống dưới khả năng ở trên không có mới xuống khả năng dưới không có mới xuống dưới thứ nhất là phóng thích nô lệ không có khả năng thì phải nhịn trai hai tháng liên tiếp tức nhịn chay liên tiếp 2 tháng người nào mà nhịn đã vừa được gì 59 ngày gì 58 ngày rồi mà ngày thứ 59 không thể nhìn được mà thì sẽ bắt buộc nhìn trở lại bắt buộc phải nhìn trở lại tại Allah kêu là gì shahrain mutatabi'in hai tháng liên lạc nhau không được phép nghỉ bất cứ một ngày nào trong tháng hai tháng đó còn nếu không có thể như thế thì qua bước thứ ba đó là xuất thức ăn cho 60 người nghèo là mỗi một phần là một kg hai gạo cho 60 người nghèo như vậy còn nếu người nào không có khả năng giống như người đàn ông hồi nãy nữa thì inshallah chờ đợi đi anh ta vẫn còn anh ta vẫn chưa hết tội nha anh ta vẫn còn cho đến khi cuối đời luôn cái tội đó sẽ đeo anh ta cho đến cuối đời cho đến khi trước khi anh ta chết mà vẫn không có khả năng inshallah Allah so em thí dụ như nghèo như thế thì anh ta vẫn cái tội vẫn chưa Allah vẫn chưa xóa đâu sẽ đeo bám anh ta cho đến cuối đời cho đến khi cuối đời mà anh ta vẫn không có khả năng như thế thì Allah sẽ xóa anh ta trước khi tại mình đã đến cuối đời mình tại vì bây giờ mình không thể biết mong rằng sau này mình sẽ có tiền ra nhưng khi đã cuối đời gần chết rồi mình vẫn không có thể thì Allah không bắt tội nữa Allah sẽ xóa đi cái tội đó tại không có khả năng nữa Allah không ép buộc làm những gì quá khả năng của mình cái thứ ba làm cho hư sự nhìn trai chúng ta là chúng ta cố tình ối ối là chúng ta móc móc thức ăn nằm trong cơ thể chúng ta ra ngoài đó cố tình đó, thì làm cho hư còn nếu chúng ta đi đi đi xe bị say sóng hay là chúng ta bị bệnh nhức đầu hay gì mà nó làm chúng ta ói không hư bởi này vì bị Salam nói à, hadith ai ai mà cố tình làm cho ói thì cần phải nhịn chai bù còn ai mà bị bệnh hay bị một lý do gì mà làm cho mình ói thì người đó cứ gì nhịn cứ tiếp tục nhịn cho tới chịu. đó chẳng qua là bệnh thôi mình không có ngoài khả năng của mình đó là điều thứ ba điều thứ tư cái điều thứ tư làm cho hư sự nhịn trai chúng ta là giác nẻ giác nẻ là chị bệnh lấy lưỡi lam gạch xíu cái lấy cái ống giác chụp lên rút máu đó thì người nào mà giác nẻ đó cái người giác nẻ là hư hư sự nhanh trai giống như là bị Salam nói hadith người giác nẻ hư sự nhanh trai và này bị nói là cả người đứng ra làm cái hành động giác cũng hư luôn nhưng mà ngày hôm nay thì nó khác với cái hành động giác ngày nẻ ngày hồi xưa thời của nà Nabi đó giác nẻ không phải giống chúng ta ngày hôm nay ngày xưa là dắt nẻ là một cái ống họ lấy một cái ống là họ gạch và cái cái người đó mới để cái đầu kia dính vào cái phần đó còn cái này dùng cái miệng mình hút trực tiếp thì này bị nói cả hai người đều hư sự dinh dai hết em nhưng mà ngày nay chúng ta không làm cái trừ làm về mà chúng ta dùng cái ống giác thì dùng một cái vật dụng khác thì hư thì chỉ hư cái người làm thôi cái người mà nằm để ta làm còn cái người mà đứng để làm cái hành động đó thì người đó không hư wallah ai làm còn nếu người nào mà dùng trực tiếp nha giống như thời này vì là lấy cái ống gắn trực tiếp vô cái đó mà nút á thì cả hai đều hư hết người người làm và người được làm đều hư hết còn nếu dùng dụng cụ thì chỉ có cái người cái người làm rồi còn cái người cái người thợ là không hư và cái điều thứ năm làm hư sự nhìn trai thì đó là phụ nữ nói về phụ nữ thôi giống chúng ta nghe hồi nãy rồi về máu chu kỳ của họ và điều thứ sáu đó là định tâm cái chỗ này cũng là quan trọng định tâm giống như một người nào đó đang nhịn trai cho tới 12 giờ trưa đi chẳng hạn hay là một hai giờ trưa cái nói hơi xả chai à? thì người chỉ nói là tôi xả chai rồi định tâm và xả chai đó nhưng mà không ăn vậy cho nghe cho nó là ơi xả chai rồi. À. nhưng mà không ăn không muốn không làm gì hết vẫn nhìn cho tới chiều thì sự nhìn chai cho nên vô nghĩa ngay lúc đó tại vì chúng ta cái cái chúng ta biết cái định tâm á, là nó là một cái điều quan trọng nhất của sự sự nhìn trai nó chỉ có hai điều kiện hai cái lúc nên thứ nhất là nhịn ăn nhịn uống thứ hai là định tâm mà người nào bắt đầu thay đổi định tâm của mình xả chay thì cái sự nhìn chay của họ cho nên vô nghĩa liền ngay lúc đó cho dù không ăn không uống thì gì lúc đó nhưng hỏi cho anh ta có được phép ăn uống không thì câu trả lời không được phép ăn uống phải nhìn chay tiếp tục trái chiều nhưng sự nhìn chay hôm đó cho nên vô nghĩa và anh ta phải tàu bạch ngày hôm đó tại anh ta đã định tâm xả chay trước khi giờ để cho phép và điều thứ bảy làm cho hư sự nhìn chay đó là chúng ta phản bội đạo tức là bỏ tôn giáo nói tôi không theo islam nữa thì như thế nó đã chẳng những cái sự nhịn trai chúng ta nó hư mà tất cả những ibadat chúng ta trước kia hà gì haji sadaqah siyam hay salat hay gì tất cả đều hư hết Allah Sala phán là gì wa in sha'a wa in ashrakta la yahbatan amalak Nabi nói khi mà ngươi Muhammad dám phản bội phản bỏ bà đạo thì tất cả mọi việc làm ibadat của người cho nên dùng vậy. thì người nào mà người đó là người Muslim thì cho hậu hơn người Muslim họ làm thì Muslim theo năm sáu chục năm chẳng hạn mà họ nói tôi bỏ đạo thì tất cả việc làm của họ mấy chục năm trước Allah xóa sạch Allah xóa sạch hết Allah không chấp nhận nhưng mà khi người đó quay trở lại Islam khi người đó quay trở lại Islam thì inshallah Allah sẽ cho trở lại chớ đừng có nói rằng tôi vẫn còn Islam sau này Allah sẽ cho tôi cái khoảng thời gian Islam là không khi mình bỏ đạo là tất cả bài tịch bị hư hết trừ khi tâm hoạch sám hối trở lại thì inshallah Allah sẽ cho nó trở lại chỉ chỗ này ulama có khilaf có quà chịp hành làm hành gì trở lại hay là không hòa chịp làm gì trở lại đối với người đã làm trì rồi sau khi đã bỏ đạo thì có khi lắp nữa thì chúng ta qua cái điều à, cuối cùng thì nói à, cuối cùng nữa đó là khuyến khích nên làm theo trong lúc nhìn chúng ta nên làm những khuyến khích này hồi nãy giờ chúng ta nghe cái quà chụp thì những cái điều kiện rồi chúng ta nên nghe khuyến khích nữa khuyến khích thứ nhất đó là chúng ta nên ăn suhur tức là ăn cơm nhịn nên ăn cơm nhịn đừng bao giờ bỏ nó cho dù là chỉ uống một ngụm nước thôi cũng phải cũng phải gì thức dậy để mà uống đó. tại Nabi Salam nói tasaharu fa inna fi sahur baraka các người hãy ăn nhịn ăn gì ăn cơm nhịn đi bởi trong cái phần ăn uống đó, đó nó có barakat của Allah Taala có hồng phúc của Allah Tướng ta ăn chúng ta sẽ được Allah Taala ban cho barakat có thể nhịn được tới chiều đừng nên bỏ nó và Nabi nói gì tụi do Thái giáo nó không bao giờ ăn nhịn do Thái giáo nó cũng nhịn như chúng ta nó cũng nhịn nhịn chay nhưng nó không cần cầm nhịn Nabi kêu hãy làm khác tụi nó nên chúng ta phải ăn cơm nhịn cho dù chỉ uống một ngụm nước thôi cũng phải uống trước khi chúng ta bắt đầu nhịn đừng bao giờ bỏ nó và cái khoảng thời gian nào nên ăn là tốt nhất theo sinh sunnah của Nabi Sallam nên ăn trước khi giờ phát chợt nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ bởi có hadith của ông dệt ông ta nói chúng tôi đã ăn cơm nhịn với Nabi sau khi chúng tôi đứng dậy xong cái phần cơm nhịn là chúng tôi bước vào hành lễ Salah tức là vừa xong cơm nhịn và hành lễ Salah liền tức là Nabi ăn rất là gần với cái cái giờ Salah ví dụ như là chúng ta là 4 giờ 4 ờ, giờ 21 phút chúng ta vào nhìn tốt nhất đó chúng ta nên ăn khoảng từ 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ gì đó hoặc là gì 3 giờ 45 khoảng đó là khoảng tốt nhất là chúng ta vừa ăn no xong chúng ta vào hành lễ lá liền chúng ta bắt đầu nhịn liền cơ thể chúng ta sẽ rất là thoải mái còn nếu chúng ta ăn nhắc 12 giờ khuya 2 giờ khuya hay là sớm nữa đó, chúng ta sẽ ngủ tại vì ăn xong 2 3 giờ rồi thức làm gì giờ đó phải ngủ thì chúng ta giật mình thức dậy cơ thể chúng ta sẽ bị gì tiêu hao hết một cái thức ăn rồi thứ nhất thứ hai nếu chúng ta ngủ sau khi no thì sẽ không bao giờ ngủ thức gì sớm mà khi bụng đã no thì sẽ ngủ, giấc rất là dài mà khi ngủ dài sẽ ngủ luôn tới 7 8 giờ sáng chúng ta mất đi salat phát chật mất đi cái phước của ớ nữa salat là quan trọng mà chúng ta đã nhịn mà chúng ta lại không hành lễ salat đúng giờ giấc thì chúng ta đã mất đi cái ba la gì rất là mất đi ân phước thì nên ăn với rất là trễ càng trễ càng tốt có sức khỏe đủ để chúng ta nhịn đừng có bây ăn sớm phải ăn hơi trễ trễ xíu đi và cái nữa thứ ba là khi đến giờ xả trai đó không chần chờ thí dụ như nói khi chúng ta nghe nó Allah bất chỉ cần nghe nó Allah ăn liền khỏi chờ đến Allah bên. khi chúng ta nghe người Azan nói Allah là đã ăn liền đi đừng chờ đừng nhìn người xung quanh người kế bên ăn liền đi tại này bị Salam nói hadith la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr mọi người sẽ luôn được tốt đẹp miễn sao họ tranh thủ xả chai liền khi đã đến giờ khi đã đến giờ xả chai liền có một số người đó có một số người nói rằng là gì trừ hao đi trừ hao một phút trừ hao hai phút hoặc là chờ người ai già để ăn chung cho nó gì cho tập thể đó là sai người nào có ý định đó làm sai sunnah của này vì sao nó sai lầm khi đến giờ là xả liền không chờ một người nào xung quanh hết tại đến đến giờ cho mình xả rồi mình đã nhìn từ sáng tới chiều rồi đến giờ này đã giờ được ăn rồi mà chúng ta chờ nữa chúng ta làm khác sunnah còn nếu chúng ta nhịn trước giờ thí dụ có một số người là nhịn trừ hao 4 giờ 20 mới bắt bóng, giờ 21 mới bắt đầu nhịn mà mới 4 giờ bắt đầu bước vào nhịn rồi thì đó là, là càng làm sai sunnah của Nabi nữa. tức là không nhịn trước giờ quy định và cũng không xả chai trễ hơn giờ quy định đúng giờ nhịn đúng giờ xả đó là sunnah của Nabi sẽ làm vừa được barakat vừa được bala của Allah subhanahu wa ta'ala tốt nhất không có đường lối nào mà tốt đẹp bằng đường theo của Nabi sallallahu alaihi wasallam hết và xuân ná nên xả nên xả trai những cái gì thì so bạch nói giống như ông Anas nói xuân ná là bì đó là là bì khi xả trai là bì ăn dài trái trà là tươi ăn dài trái trà là tươi trước khi là bị hành lễ salat mười đẹp còn không có trà là tươi tươi thì là bị ăn dài trái trà là khô dài trái đây là là bị thường ăn số lẻ là bị thường ăn số lẻ một trái ba trái năm trái bảy trái là bị thường ăn số lẻ vậy thì ăn dài trái chúng ta muốn còn nếu không có trà là khô nữa thì là bị uống vài ngụm nước nước lạnh đó uống nước lạnh vài ngụm còn nếu không có nữa thì ăn bất cứ thức ăn gì chúng ta có thể ăn còn nếu mà không có thức ăn nữa chúng ta định tâm chúng ta xả chai như thế là đủ chúng ta đến giờ xả chai thì đó là sinh nát chúng ta nên làm uống nước hay là ăn trà là hay gì trong lúc nhìn đến làm liền nhưng mà nếu có trà là chúng ta nên ăn trà là trước đi cho dù chúng ta ăn một miếng cũng được đúng sinh nát này vì còn không có trà là chúng ta nên uống nước lạnh trước tại vì Nabi làm thứ nhất là ăn trà là tươi thứ hai ăn trà là khô thứ ba uống nước lạnh nếu chúng ta uống nước lạnh sẽ đúng theo sunnah này bị hơn là chúng ta uống nước ngọt hay là chúng ta uống nước đá hay là uống nước gì đó sunnah này bị là tốt nhất và điều khuyến khích nên làm nữa là chúng ta nên dua dua trong lúc xả chai và có hadith này bị nói có ba loại dua Allah không bao giờ khước từ nó có ba loại dua Allah không bao giờ bỏ nó thứ nhất là lời dua của người imam tức người lãnh đạo công bằng liên chính thứ hai là lời dua của người đang nhịn chay trong suốt khoảng thời gian nhịn đặc biệt là trong lúc đang xả chay trong lúc mà chúng ta đang ngồi đối diện thức ăn mà gần đến giờ chúng ta đối diện đó chúng ta nên nên đừng bao giờ nói chuyện quản lời tất cả mọi chuyện của, của, của trên đời thì mà chúng ta nên tận dụng đặc biệt là cái lúc đó là giờ nó đang đón sẵn chờ nghe chúng ta một cầu xin gì nó cho ngay lúc đó đặc biệt ngay lúc đó suốt khoảng thời gian nhịn luôn và nghĩa lúc đó là giờ thì quan trọng nhất Allah sẵn sàng chúng ta đó. và lời thứ ba là lời cầu xin của người bị đàn áp tức người nào bị đối xử bất công đàn áp lời cầu xin của ba loại người đó Allah không bao giờ bỏ mặt nữa. Allah chấp nhận liền và điều thứ kế thứ sáu đó là chúng ta nên đó có, chúng ta nghe rồi đó sadaqah Ramadan có cho nhiều và Nabi là tấm gương chúng ta Nabi là người rất rộng lượng trong tháng Ramadan đặc biệt nữa là khi tháng Ramadan mà gặp được Jibril rồi đó sự rộng lượng của Nabi còn mạnh hơn nữa Jibril mỗi đêm đêm nào cũng đến gặp Nabi để ôn lời Quran mà khi gặp được Jibril thì sự rộng lượng của Nabi rất là rộng sao bạch nó rộng còn hơn nhanh còn hơn cả gió thổi Nabi sau đó có nhanh hơn cả gió thổi nữa đó tức là gì Nabi không bao giờ nói với mọi người không khi người ta xin Nabi Nabi chưa từng nói với bất cứ so bạch nào mà đến xin Nabi Nabi nói không trừ khi Nabi không có trừ khi Nabi không có Nabi cũng chưa nói không Nabi nó có ai có thể giúp người này cho ta không chứ Nabi không nói không thì này biết rất là lượng đặc biệt rất là rất là rộng đến nỗi mà hơn cái gió thổi gió thổi nhanh thế nào mà nó còn nhanh hơn cái gió thì chúng ta đã biết là thứ thứ bảy là chúng ta nên salat salat taraweh salat tahajjud hãy đọc Quran hay là zikir đặc biệt là Quran và đặc biệt salat taraweh chúng ta đừng nên bỏ nó ba la rất là lớn cứ nhất là Quran mà nó tháng Ramadan là tháng Quran Ramadan là tháng Quran là mà họ bỏ hết tất cả mọi việc làm để mà họ vào Quran Imam Malik ông ta đọc trong tháng Ramadan gòn 30 lần 30 lần Nguyễn Quốc Anh đọc trọn vẹn 30 lần đó nghe trong tháng Ramadan Imam Shafi Rahimahullah 60 lần trong tháng Ramadan ban ngày ông ta đọc một lần chọn một quyển Simen ông ta Simen kỳ gia một mình ông ta đứng hành lễ Simen kỳ gia một mình đó, một quyển tức là 6 30 ngày Ramadan ông ta làm đọc Quran đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại 60 lần như thế ba la như thế nào chúng ta thấy đó là những tấm gương điển hình chúng ta nên đọc Quran chúng ta nên chia thời gian chia thời gian ít đi lời nói chuyện ít đi làm những cái gì nó tọa lỗi mà nên dồn vào Quran từng từ Quran nó cho bà Bala mỗi một từ được 10 ân phước Bismillah Rahman Rahim trong đó nó có 19 từ 19 từ 190 ân phước chỉ Bismillah Rahman Rahim thôi sẽ như thế nào đọc được nửa trang nha nửa trang Quran hai trang ba trang một chus hai chus ba la rất là lớn không thể nào mà tưởng tượng mà điếm hết được cái ba la của Quran nên đọc Quran càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt tận dụng mà lấy nó tận dụng mà lấy nó vào tháng Ramadan thì đó là những cái điều khuyến khích nên làm trong tháng Ramadan này thì wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad